Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki. Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Tụi mình đang à, cắm trại ở phía đằng kia kìa. Đó là cái chỗ tụi mình cắm trại. Thì à, bên này á, là sáng hôm nay là có một nhóm đêm qua cắm trại ở đây Ờ, một đêm thôi xong ờ, người ta di chuyển thì ờ, lúc sáng thì mình để ý nhưng mà bây giờ chiều á xong người thấy ở đây là bốc khỏi lên như vậy à, nghĩa là à, người ta cắm trại ở đây xong rồi à, à, di chuyển đi chỗ khác mà không dập lửa này để nguyên như vậy nguy hiểm không đó thì cái này mình muốn quay lại để mà chia sẻ cho mọi người là nếu mà mọi người à, có đốt lửa thì à, cố gắng dập lửa trước khi à, à, rời đi mà cái này đâu có gì khó đâu cái mặt nước thì ở trước mắt mình rồi đó thì chỉ có sách vai số nước lên đây là dập là, là là xong rồi nhưng mà người ta không chịu làm là cái này là mấy người tây mình thấy nhá đó chứ không phải uh, dân châu á đó, ờ, thì um, tụi mình là càng nên cố gắng làm uh, những cái điều đúng đắn nữa để để tránh người khác thấy rồi rồi người ta sẽ um, sẽ sẽ uh, la um, làm ảnh hưởng đấy thì nếu như trường hợp này mà thấy biển số mà báo thì rất là phiền sẽ bị giấy phạt đấy Đấy, nhưng mà thôi mình đang ở đâu kia chơi thì buổi chiều nhìn thấy cái khói này lên á thì thôi mình chịu khó mình xách các cái xô nước của mình tới đây dập mà cái này là đột nơi cái gốc cây thì chắc là phải đổ vài xô nước cho một cái số này của mình thì chắc là không đủ nhưng mà mình sẽ chịu khó dập cái này cho nó an toàn chứ à, mùa này mùa xuân thì không sao nhưng mà ví dụ trong trường hợp mà mùa hè mà làm như thế này là chết rồi đấy thì um, mong mọi người đi cầm trại thì nhờ cố gắng tuân thủ đúng theo luật chịu khó dập lửa trước khi rơi cái vị trí à, cắm trại của mọi người nhá cảm ơn mọi người thế là nóng lắm bỏ tay thật chứ để mình uh, xách thêm vài xô nữa rồi dập cho cho cho nó tan hết luôn cho nó chắc ăn cái có cùi đang cháy bên kia thì mình đang dập giữa chừng thì có anh tây này anh à, tới anh kiểm chỗ cắm trại thì mình hỏi anh ấy có cắm ở đây không thì anh ấy bảo có cho nên là mình sẽ không dập lửa nữa để anh ấy muốn cắm trại ở đó luôn thì cũng rất là tốt thực đơn tối nay cho buổi camping đợt này Some cheap đây còn món xiên bo này xúc xích này rồi bên này là có à, thịt ba rọi này rồi cánh gà này này quá hấp dẫn luôn xiên bo này buổi cắm trại đợt này của tụi mình này hôm nay là mọi người tới à, gần như là đóng đủ rồi kèm nguyên một cái bãi này luôn quá vui bây giờ là sẽ chiều rồi Đấy, mỗi nhà có một cái khu đốt lửa riêng đó. nhìn rất là vui luôn bên nay mình có cái gì nữa la la vậy anh <laughs> ngày nay là cái gì đây chút nữa um, projector chiếu projector trời ơi quá đính cho mấy đứa nhỏ nó coi trật luôn ừ. mấy đứa nhỏ đi ngủ rồi linh nó coi gì <laughs> quá hợp lý quá hợp lý quá hợp lý mấy mấy mua khai mấy cái trường bên ờ, oh dạ. Wow, loài mini ha Lần trước có rồi Dạ Nhưng mà cái projector thì mới mua Dạ Bữa chiếu đại lên cái cái awning á Ồ oh, dạ ừ, Bây giờ cái này cũng có projector đàng hoàng Dạ <laughs> Quá hợp lý luôn À mấy đứa nhỏ ờ, coi phim xong là cái mình karaoke mình mở cái nên lên đây mình ca Đây, có projector đàng hoàng nha Là phim chưa mở anh <laughs> <laughs> Đây là sườn bò được uh, gia vị Hàn Quốc hả? Trời ơi Đi cầm trai mà ăn thế này thì thôi chứ còn gì bằng Nhức cái nách Đây món sườn bò là vừa sống này Nhưng mà tụi mình nướng sơ Chút nữa mà mọi thứ xong xuôi sẽ nướng lại I see. So, so put in a there. All right, no worries. Cool. All right, have a good night. There's a track going that way. Yep. Yes. Thank you very much. Cheers. No problem. Thì à, lúc này mới có cảnh sát ghé thăm cái à, khu vực cắm trại của tụi mình Thì à, mình có quay video lại nhưng mà không tiền quay trong cái cuộc nói chuyện Thì bây giờ mình tóm tắt lại cho mọi người xem là đây là cũng là lần thứ hai à, từ lúc mà mình tập đi cắm trại à, cho tới bây giờ là lần thứ hai gặp à, cảnh sát đi vào à, hỏi thăm cái, trong cái khu cắm trại á à, nhưng mà mấy lần trước á là chỉ có vào hỏi thăm à, bình thường thôi còn lần này cảnh sát vào đây là vì có người à, than phiền vì à, cái vấn đề nhạc quá ồn này rồi à, có đột pháo mà cái người dân ở đây người ta than phiền cái vấn đề đó thì cảnh sát vào đây là cũng rất là nice chỉ hỏi thăm là um, có biết là cái tiếng ồn đó ở đâu không rồi cái tiếng đột pháo đó ở đâu không chứ không phải là hỏi tụi mình có phải là những cái người đấy hay không đấy thì ờ, tụi mình cũng chỉ bảo là tụi mình không không biết những người khác um, mở nhạc ồn hoặc là đột pháo uh, gây ảnh hưởng cho cái người dân ở đây ở khu vực nào đấy nhưng mà cảnh sát vào đây rất là nice thì uh, mình cũng uh, chỉ muốn đăng cái này lên cho uh, mọi người xem và biết là uh, đi cắm trại thì nếu mà được thì cũng nên uh, giữ gìn cái cái cái um, không gian riêng cho người khác nữa chứ không phải là vào đây là có thể quay phá đấy thì à, cảm ơn mọi người này nướng xong xương bò xong rồi nhảy qua nướng xung xích bây giờ nướng tiệp gà đang nướng giữa chừng để cảnh sát vô hỏi thăm <laughs> gà nướng than quá ngon nhìn là mê bữa tối của tụi mình đây ừ, tối nay ăn barbecue quay ờ, cái quang cảnh của tụi mình tham gia ở khu vực này nhá đây là các uh, thành viên tham gia đợt này camping uh, cùng với Wild Anchor Adventure lần thứ hai bao nguyên một khu luôn đây đoàn cầm trài lên tới trên này lận đông vui hôm qua mình đếm là cỡ khoảng 10 11 xe Đó, mọi người setup ờ, rất là đẹp cương có cái setup um, nhà tắm với toilet là như tụi mình này quá đất luôn đây hiện tại thì uh, um, khu tụi mình uh, cắm trại là kết thúc tại đây uh, từ chỗ này đi tên hệ cuối đường đó, chỗ con rồng báo la luôn ngày mai có một hai xe lên là dư sức shop uh, merchandise của YNK Adventure mở ở trong khu cắm trại thì cho mọi người ai muốn ủng hộ thì có thể mua tại đây còn uh, tương lai mình sẽ uh, để kỳ uh, shop online cho mọi người dễ mua hàng nhá làm như thế này là mình thấy rất là vui luôn hàng đợt này thì mình có um, áo ấm này áo ba lỗ này rồi à, áo t-shirt bình thường này tương lai mình sẽ làm thêm à, mũ với là áo hoodie rồi beanie cho mọi người nữa gian hàng của YNK Adventure hôm nay được mở bán nha mọi người đấy đây là áo t-shirt của bên mình nhá chủ đạo tương lai mình sẽ làm nhiều màu hơn nữa nếu mọi người request nha much for you. Khó chữa à. Ờ. <laughs> ừ, nổi hả? Giờ đang nồng nồng này mặc cái áo ba lô tao biết mà. Trời ơi. Ghê ghê ghê. Hai chung gió luôn. Quê. Yeah, for fun. Um, ai mua xong ờ, tới chụp vẽ một tấm hình kỷ niệm nhá <laughs> uh, ờ, Dạ, yeah. hả? Ba lỗ anh có size nào? À, ba lỗ Ba lỗ anh có size hai con À đấy, đâu, luôn ba lỗ đấy Size large này Large của em không vừa Có, it's large ben phải mặc size large á Large á Áo này rộng Lớn nhất là gì ạ? Lớn nhất X, XL Em thử Ừ thử đi Cái cái thi này anh có XL không? Um, lá sân vừa Lắc thì nó nó fit nhưng mà nó, nó hơi hơi chặt đây XL XL thì nó thâm toàn bộ Vi thử chưa? Vi đang thử à. Vi mặc lá Yep Dạ dạ sắp xấu ờ, áo rồi <laughs> Ủa thì có? Hả? Sắp, sắp xấu áo <laughs> <laughs> À, ba lỗ không? Dạ có, à ba lô, à, dạ có xay lát thôi Dạ, hay chả lát luôn ờ, à, Anh thử xay lát không? Medium, xay medium, có xay medium Dạ, medium uh, bị hết rồi Dạ Không, à, à ba lô Con, dạ, dạ, để uh, chị đợi, dạ chị, cho em xin Anh có muốn thử cái này trước không? Còn không em đặt cái cái medium chứ Tại em đang đặt cái đơn hàng tiếp nữa á Rồi sắp về, tuần sau về Dạ cái này xe máy gì? Medium anh Medium Giờ thêm 5 đồng mà lấy này <laughs> Vậy Vậy anh Mark uh, muốn lấy medium à? Cần thử cái này hả? À? Ờ, khỏi, khỏi Dạ Dạ thôi em đặt cái medium cho anh nhá Dạ rồi, ok anh Thank you everyone! thank you, 1K! Having Don't worry, thank you! <laughs> it's first time like this. Oh yeah, really? Yeah, first time we live on, we sleep on that tent. I see. So yeah. Right. It's pretty level time, you know. <laughs> oh yeah. <laughs> but at least you Once have, like, you go up, yeah, you don't go down. Yeah, that's the we, thing. We had a rooftop in an old car, which we sold in March. Yeah and we've been sleeping in like tent and swat for like the past half of a year. Yeah. it's a bit disappointing because no fish, but yeah. Yeah, that's right. Yeah, yeah. Yeah, it's very next time. fish. Yeah, next time, yeah. yeah. Next time we get a fish as well. That's right. Because <laughs> this one is not actual river. This is just yeah. like a dam. Yeah. yeah. yeah. But it does connect to the river actually. Because um, I have the other spot like not far from here, like yep. uh, five minutes. Like instead of turn left, we oh. turn right. Oh, yeah. But then. The that area is not fully flat like this. It's yeah. two levels, sort of. Yeah. We just. That's why yeah. the last time we came with Mark and everyone. Yeah. yeah. We want everyone like in same level and you know, enjoy. yeah, this is good for, for the so kids and that. No, yeah. yeah, that's right. Yeah. For kids. Yeah, yeah, yeah. Not too close, but not too far apart. Yeah. So you still have your own time. All right. Let us know next time. Yeah, sure. Just um, if you want, just follow it on uh, YouTube and our uh, Facebook oh, page. Yeah, yeah, Every time I have the event and then I put on there. Yeah, but unfortunately it's <laughs> in Vietnamese, but <laughs> you, you will get it. <laughs> on Facebook. Yeah. They, all drink beer in the same language. That's so. it, that's it, yeah. all, right. <laughs> all right, thank you very, much. You very much. No worry. thank you, boys. Thank, thank you. you. Tại yes, make sure of you. Oh yeah? Là, là hôm nay, hôm nay về ấy. Hôm nay yeah. Dạ, đi. Bây giờ pack đồ nữa. Có ờ, con boy à. Oh yeah. Đứa bé nữa. Oh right. Có đây chi là mai về. mới về. Dạ, dạ, dạ. Đâu, chủ nhật chứ hả? Anh là mai hay chủ nhật? Anh mai chủ nhật. Vậy là anh mai cùng... Anh mai cùng cùng mai về luôn. Dạ, bữa anh đã mắc Yeah. Lúc này là mình mới à, mở cái à, shop à, bán áo quần, bán đồ merchandise, đồ à, lưu niệm của tụi mình. Thì mọi người tới là ủng hộ, mua ủng hộ tụi mình rất là nhiều. có những kỳ size á, đợt này mình chưa order được thì mọi người đã pre-order luôn. Thì mình cảm thấy rất là cảm động. đây là lần đầu tụi mình làm cái này. Nhưng mà được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người thì mình rất là vui thì uh, tương lai mình sẽ có thêm nhiều sản phẩm về mũ rồi uh, hoodie um, ly À, nói chung là nhiều thứ về à, cắm trại à, thì mong mọi người sẽ luôn ủng hộ tới mình à, cảm ơn mọi người rất là nhiều mình thực sự rất là cảm động luôn cái đường, đây, đường hả? Yeah. Dạ. Đây các bạn có thấy cái xe phía trước là bị uh, mắc lây không? Đó, của một anh Tây Bỉ Bây giờ uh, tụi mình thử tới để để giúp thử xem coi nó có ra được không Nhưng mà đường này xấu lắm Wow, có cái đường này Đường này là tụi mình ờ, Xe tụi mình là thôi Thua Dài xe Không có đi vòng đã được Yeah That's it Start chưa hết rồi wow đây xe này ngay giữa vùng lây nữa nè anh này anh đi một mình tôi đi này cũng tội chứ anh yeah, có mà gì là xong rồi đó người ta người ta đi bộ tới nơi chỗ khu cầm trại của tụi mình để nhờ giúp đỡ tôi ghê đi chắc cũng lâu á mà đi bộ từ đây tới chỗ mình chắc xa đấy là mai anh này anh à, có cái dây à, strap này để buộc lên trên xe đó bây giờ chỉ cần buộc lên à, xe ấy khi mà cứu hộ như thế này á thì cái dây strap này á nó sẽ có cái chance nó bị đứt cho nên mọi người mà đứng xem á thì nhớ cẩn thận nhá đó nhất là ở hai bên bịt mơ chạy cao anh nào bác đã chết rồi mắc kẹt cứng ngắc luôn That's it, không được khó quá đây ở đây họ có sai cái ờ, recovery boat rồi mà cũng không được nữa. chỗ này là cạch cứng ngắc luôn Thật. Yep. Yep, yep. One more time. I think it's I can't get it this time. Yeah. Ready? Yeah! Keep going, keep going! That's it, that's it! Stop! Fucking beautiful! Finally! No worry. <laughs> Good idea, huh? Put the extra, put the recovery boat underneath. Cuối cùng đã giúp họ ra khỏi được cái ờ, vùng bùn rồi. À, rất là vui luôn. <laughs> Mọi người ai cũng vui. Đấy. Rồi bây giờ tụi mình sẽ về cái chỗ cam sai của tụi mình lại nhá. Rồi, đã cứu hồ người ta xong. Bây giờ tụi mình sẽ về lại cái cam sai của tụi mình. Đấy. Oh! Go back, go back. Go back better. Yeah, that's it. Don't try. <laughs> we have enough for today. you want to go to the grass? Yeah, hey. better. Good idea, mate. <laughs> Yeah. <laughs> I'm hungry already, mate. yeah, no breakfast for me yet. Beautiful Look at us Bé đừng lên mạnh mẽ lên em Người ta đang quay phim bên kia <laughs> Đây Về tới khu cắm trại đây <laughs> Yup That's it That's it Sau khi uh, đi cứu hồ xong Thì đây là bữa sáng của tụi mình Thanh niên Cứu hồ. Mệt quá đòi mèo hả buồn ừ. thương tình ghê thôi cố gắng ăn thôi chứ sao giờ thử miếng coi bánh mì trứng ăn à, sáng nay là ăn sáng theo kiểu Âu gì <laughs> yeah dạ, bacon and egg bacon egg có bacon mà có dưới á thêm miếng bacon nữa trời ơi kênh Di Bằng Cảm nhận sát chứ Quá ngon Mời mọi người Xin mời cả nhà thực đơn ờ, ăn trưa hôm nay của mình có gì về em trai? Dạ, có cơm tấm anh Cơm tấm hả? Cơm tấm ông thọ Đỉnh Mình đặt một phần không broken dry <laughs> Mình không bán bạn Mình không bán cho bạn Sao cái vậy? Anh tưởng cơm tấm là, là phải gạo bị uh, bị bể Ừ Quang hủ tiếu ông Chiến kìa Hủ tiếu ông Chiến á à? hủ tiếu ông Chiến hủ tiếu này chắc uh, hơi lâu rồi đang ninh xương à đang ninh xương Trưa nay mình tự ở với nhà em Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá Thơm quá trời luôn Thịt thơm ngon, anh nướng thịt ờ, đẹp trai Thơm ngon mời bạn ăn nha sao nữa giờ tôi ăn liền <laughs> đỉnh đỉnh đỉnh anh đường thích vừa có tâm à, vừa đi quật nguyên cái đồng quỳ này tính ở đây cả tháng cái gì á sơ thiệt cơm tấm này chỉ có đi à, cặp trại mì mì có mì ăn thôi chứ mà chờ ở nhà làm gì có cái hương vị này ở nhà lùi nướng hàng á ừ Lâm trai cơm tắm thơm quá Trời ơi Vậy đụng vậy em trai Vi ờ, chuẩn bị ờ, nấu cơm ở trong rừng Vậy là chả trứng để ăn cơm tẩm này Bên này còn đổ thêm trứng nữa Quá tuyệt vời luôn Cơm tấm ờ, cô Vi thịt nướng ông Ben á Lỗ đông thọ <laughs> Cơm tẩm đã sẵn sàng Đi đi Nấu đầu tiên mình làm người từ lớp 1 Rồi Ăn không? Dĩa đi okay. Này Sit, hãy đi sit Good boy Cho mọi người xem cái đĩa cơm tấm của VB nha Này Mọi người nhớ à, ủng hộ kênh à, youtube của em mình đó, Mình sẽ để cái link ở phía bên trên là người nhớ click vào nhá đó, bây giờ mình sẽ ăn thử à, cái chả trứng trước này nhìn hấp dẫn quá chừng quá uhm, thơm ngon cơ hay đi xít good boy giờ thử miếng thịt này uhm, cái này cầm tay luôn á uhm thịt thơm mà mềm ghê thơm quá trời luôn á ừ, quá ngon xin mời cả nhà nhá đi cầm trại à, gặp trời mưa to tụi mình à, lập ngay cái sông bài <laughs> chơi cho vui <laughs> đánh bài ăn xoài nhá ai thắng được ăn xoài <laughs> mưa quá to luôn hôm nay mưa to ghê mọi người thấy không đi à, cắm trại á mà đi trời mưa này nè mà còn mấy cái bạt như tụi mình như thế này á là rất là tiền luôn chỉ cần mua thêm mấy cái que như thế này nữa thôi đây mua mấy cái que như vậy nữa là trăng bạch lên không cần có cây luôn que về dây là trăng bạch lên là vô tư muốn ở đâu cũng được thoải mái Đấy. nhưng mình có hai cái bạt này là đi chơi thoải mái không sợ mưa ướt mà trời mưa chui vào bạt này chơi là vô tư đánh bài hay là ăn uống trong đấy lắm sợ ướt đó rất là hợp lý luôn nhá đó cho nên là um, trời nắng cũng cân sai để cho khỏi nắng mà trời mưa cũng cân sai cho nên là rất là có lợi nếu bạn nào mà bắt đầu đi á thì có thể start với cái bạt đấy là nắng nhưng mà nó rẻ tiền đó còn các bạn mà muốn spend tiền thì mua cái bạt như mình loại này đó thì nó rất là nhẹ và và chống nước rất là tốt luôn à, lúc xếp lại rất là gọn gàng thực đơn ờ, tối nay trước khi đi về ngày à, cắm trại cuối cùng của tụi mình có món chả giò chiên của bà Ngọc đây đang chiên giờ này đó, vợ mình à, từ cuộn ở nhà nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn bên này có một cái bếp bên này là bột chiên ông chiến và ngon luôn đây. bột chiên này à, một đĩa bao nhiêu tiền vậy bà chú dạ 35 ạ à thôi rẻ không rẻ rẻ vẫn rẻ ờ, ở ờ, ờ, trong rừng lại giá lại giá <laughs> à đã quay lên cái mặt đẹp à. phốt luôn à, đây đây đây đây đây bà chu bây giờ cái con kia này mà nó tắt như thế này vâng, vâng, vâng. Huy Huy kêu em là 55 bằng cái áo anh đây đây Huy bảo em là 55 bằng cái áo là là là mua một đĩa được tặng đĩa á này em coi đủ, ừ. đủ rồi đủ rồi quá hấp dẫn luôn wow Rồi bột chiên đã sẵn sàng xin mời cả nhà nhá Bữa ăn uh, cuối cùng trước khi uh, kết thúc bữa cắm trại này Ngày mai đi về à Quá vui luôn Vui mọi người Vui Quá hợp lý Tối nay thì uh, hết mưa rồi Đó Nhưng mà có cái bát này ngồi thì Chẳng gió nó cũng đỡ lạnh Đấy. <laughs> Bây giờ uh, mọi người đang ăn tối Chút nữa ăn tối xong thì chắc là hạt uh, karaoke Đó đi cắm trại như thế này là quá vui luôn đây tụi mình à, ăn tối xong bây giờ tới à, tiết mục karaoke dài tí <laughs> có hai bé này à, đi cắm trại đợt này cùng với tụi mình này hát rất là hay luôn chờ mong chợt nghe như tiếng em cười cỏ cây như muốn níu chân nhẹ năn câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời một mai em sẽ quay về bờ môi man bao thiết tha bài ca im mãi trong lòng sẽ không nhạt phai sáng nay là cái bữa sáng cuối cùng của chuyến cắm trại à, camping quyết quay cái adventure lần thứ hai thì sáng nay thời tiết rất là đẹp luôn trời nắng nhưng mà gió gió hôm nay to lắm hôm nay là gió to nhất uh, so với mấy hôm uh, tụi mình uh, ở lại đây Đó. bạt tụi mình đã giữ một cái đây tại sáng nay uh, gió to quá nó thổi sập bạt rồi bây giờ thì mọi người đang uh, chuẩn bị pack đồ để mà đi về bọn mình thì cũng cứ làm dần dần đó chứ không có gấp chuyện ờ, đi chơi này là quá thành công quá vui luôn mặc dù ờ, thời tiết ờ, hôm nắng hôm mưa nhưng mà không sao vẫn enjoy được chỉ có là đợt này cắm trại ở cái chỗ này thì không có cá rồi tụi mình đã pack xong xuôi đồ ở trên xe và dọn dẹp vệ sinh cho cái khu cắm trại à, bây giờ là tụi mình sẽ lên đường đi về chuyến đi này là quả đông vui à, tụi mình mong đợi sẽ có nhiều à, chuyến đi tới tiếp theo nó sẽ còn vui và ý nghĩa hơn nữa tụi mình mới à, pack xong đồ rồi bây giờ là đang à, trên đường đi ra cao tốc đi ra freeway thì uh, à, chuyến đi này là thành công rất là tốt đẹp mình uh, rất là vui luôn đó chuyến này đi uh, gặp thêm một số người mới nữa uh, rất là ý nghĩa thì uh, mong rằng uh, là tương lai sẽ uh, có thêm nhiều uh, thành viên sẽ tham gia cùng uh, Hoàng K Adventure không uh, những là đi uh, cắm trại mà cả đi touring nữa đó đi chơi xuyên tiểu bang nữa uh, thì uh, mong mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình với mình là Wild cái Adventure à, những cái chuyến đi những cái thông tin à, mình sẽ thường xuyên update ở trên cái page của mình ở trên Facebook là Wild cái Adventure rất là dễ dàng cho mọi người um, tìm hiểu đó thì à, mình xin kết thúc video này ở đây cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình tụi mình là Wild cái Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo